nhưng vẫn phải học ví dụ chúng mình không thể biết là trong cái một nghìn từ đấy là nó đi thi là nó trong một cái nghìn từ đấy nhưng mỗi cái đề nó sẽ có những cái từ khác nhau mà mình phải học hết à. ờ, Tại sao lại buồn? Kiểu như là cái kinh khủng nó đi Đây đây xem một chút là À, điểm remember mà ông nương đâu nương này gọi đâu nhìn sướng chứ các bạn nhìn được được được được thấy cũng được thấy cũng được hỏi cho ta biết <laughs> bị bay dâu bay tóc ra gắn hộ cho anh lấy băng dính rồi đấy lấy băng dính ở đây nào rồi đọc ông bùi đang nói đâu rồi đâu rồi đến đây à ra đâu cả này